Hiện tại ở bảng ờ, xếp hạng Serie A, Fiorentina đang đứng ở vị trí thứ 10 với 20 ờ, điểm và trải qua 16 vòng đấu và đội bóng này ghi được 19 ờ, bàn thắng và để thủng lưới 21 bàn. Và phong độ 5 trận gần nhất của Fiorentina với 3 chiến thắng liên tiếp, một trận thua và một trận hòa. Còn về Sassuolo, đội bóng này đang xếp ở vị trí thứ 16 xài trải qua 16 trận và có được 16 điểm, ghi được 16 bàn và đẩy thủng lưới 24 bàn. Phong độ gần nhất 5 trận của Sassuolo thì đội bóng này ờ, nhận đến 4 thất bại và có một trận hòa. Và ở lịch sử đối đầu thì cặp đấu này đã gặp nhau rất nhiều lần. Nhưng ờ, trong 5 trận gần nhất thì ờ, Sassuolo không thua trước Fiorentina. Thông số khác đáng chú ý như 6 trận đối đầu gần đây thì cả hai đội đều ghi bàn và kết thúc trận đấu với từ 3 bàn thắng trở lên. Và 8 trên 9 trận gặp nhau gần đây thì Sassuolo là đội mở tỷ số trước và trong đó là có 5 trận đội bóng này giành chiến thắng ngay trong hiệp 1 và cặp đấu này thường ờ, đối đầu với nhau phải nhận ờ, rất nhiều thẻ phạt từ trọng tài. Điển hình như là 5 trên 6 trận gần nhất thì ờ, mỗi trận đấu đều có từ 5 thẻ phạt trở lên. Và phong độ hiện tại của Fiorentina tương đối là rất tốt. Sau 10 trận gần nhất thì đội bóng này có được 7 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận một thất bại trước uh, Milan. Còn về uh, Sassuolo thì phong độ của đội bóng này đang rất tệ. Nhưng 10 trận gần nhất thì đội bóng này chỉ có được 2 chiến thắng và một trận hòa và phải nhận đến 7 thất bại và 4 trận làm khách gần đây của Sassuolo thì đội bóng này phải nhận 4 thất bại liên tiếp và chỉ ghi được một bàn thắng trước Empoli và đến với uh, tỷ lệ kèo thì uh, Fiorentina chủ đội chủ nhà chấp uh, Sassuolo với mức chấp là 0.75 và mức tài xỉu của trận đấu này là 2.75